Xong rồi, cháu thấy thế nào? Nice 17, 18, 19, 20 Cái vợ yêu ơi Đi đâu ra? Cái vợ yêu đang làm gì vậy hả? Vậy hả? Vậy hả? Vậy hả? Vậy hả? Ôi, con đói lắm Cần mẹ mà đánh chết cha bây giờ thập cầm đây cậu cả Ăn đi cho nóng Khổ Từ giờ nhớ đánh răng cho kỹ nhá Lời là không còn cái răng nào mà ăn đâu Em thế cho em ăn với <coughs> Tún để anh ăn đi chơi chỗ khác Wow Ơ ờ, sao hôm nay cả nhà không ăn cơm nhỉ Sau này Chỉ có làm Chối. Chịu khó cần cù thì bù siêng năng Chỉ có làm thì mới Thế còn Mới có ăn Những cái loại không làm mà đòi có ăn ăn đầu buổi nhá ăn cốc đạo đức lý tưởng thuần phong mỹ tục lối sống văn hóa để đâu nice Love